tôi sẽ đi vào trực tiếp luôn còn bao bì mẫu mã nhá tôi không quay lên trên này để cho các cơ sở khác không làm được hàng nhái hàng giả nhá bao bì mẫu mã thì anh em lúc nào uh, cần thì tôi sẽ gửi bao bì mẫu mã trực tiếp cho anh em đấy anh em nhận hàng là cứ theo bao bì đấy thôi mà nhận thôi đấy còn nhiều bao bì mẫu mã bây giờ người ta in người ta làm giả cũng chuẩn lắm nên là không không giải quyết được gì anh em cứ đúng số điện thoại là anh em mua thôi lúc mà tôi dơ lên tôi quay này. Ờ, tôi dơ lên để tôi soi ấy. đấy nhá Đấy, kính áp tròng nó như này tôi lấy trực tiếp luôn nhá cái mắt len này siêu mỏng anh em nhá vào mắt không ảnh hưởng gì tới mắt đâu nhá không gây cộm không ngứa đặc biệt là không ảnh hưởng gì sức khỏe của anh em cả nên anh em yên tâm nhá Đấy. Đây, trực tiếp tôi sẽ lấy trực tiếp cái kính áp tròng này luôn Đấy, để tôi quay bây giờ tôi úp cái thau nhôm mà nhá để tôi sóc à, bát ờ, không vừa nên là tôi không sóc nữa tôi trực tiếp luôn anh em nhá Đây, tôi đưa vào này Đấy, giờ cao cho anh em xem này Đấy. gà nai này tôm này Đấy, tôi dơ cao lên luôn trực tiếp cái cái kính áp tròng này luôn Đấy, gà nai tôm Đấy. Đây tôi mở cho anh em xem này Đấy, gà nai tôm đây là thong nhuom anh em nhé thong nhuom này Đấy. Còn, à, bây giờ tôi sẽ test qua, qua sóc đĩa cho anh em xem cho những anh em nào mà chưa gặp phải uh, mới mà chưa biết gì về kính này à, anh em ờ, nào mua hàng tốt nhất là cứ vào thẳng trong kênh để xem tôi có rất nhiều video trong đấy nhé đây đây tôi giờ này sấp đôi anh em nhé sấp đôi này sấp đôi luôn giờ tôi sẽ test ờ, tài xỉu nhá 113 này tài xỉu này thì ờ, không có người hỗ trợ quay nên là tôi không sóc lên được thì tài xỉu tôi sẽ sóc lên cho anh em tại vì chỉ cần dùng một tay thôi à. Đấy. Màu 13 anh em thấy nét chưa? Đấy. Nét luôn Đây Tôi mở cho anh em xem nhá Màu một ba này tôi sóc lên cho anh em xem này Đấy anh em nhá lúc tôi ờ, dơ vào như này này Thì số điện thoại tôi chạy Đấy mới là số chuẩn của tôi nhá bốn này 24 244 anh em ạ chuẩn luôn 244 Đấy. 42 đấy Đây tôi mở cho anh em xem nhá Đấy 244 chuẩn cho anh em à, Bây giờ tôi sẽ lấy bất kỳ lá bài nhá Lá bài cho anh em xem Tôi đặt này Kể kể cả bài nhá Bài này thì là bài ngoài chợ anh em nhá không cần thiết là phải bài bài đi theo kính đâu cái kính này là không cần thiết phải bài đi theo kính nhé thì à, đây tôi sẽ soi trực tiếp số điện thoại thì tôi chạy lúc tôi soi này tôi sẽ chạy nhé anh em à, cứ đúng cái số đấy thôi cái này cái gì nhỉ cái, cái phăng teo anh em nhá phăng teo đỏ phăng teo đỏ à, sang như đây cái ad anh em nhá anh em lưu ý nhá khi, khi mà úp lá bài xuống thì cái cái át nó ở đầu này chứ không phải như ở bên kia đâu anh em nhá à át cơ này đấy chuẩn cho anh em đây tôi sẽ mở lên cho anh em xem đấy phăng teo này át cơ này đấy át cơ đấy còn anh em nào mà liên hệ mua hàng